Nhận định, phân tích, dự đoán và soi kèo trận đấu giữa Brentford và Tottenham diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 26 tháng 12. Sau một mùa giải World Cup đầy cảm xúc đã khép lại, vào đầu tuần tới, người hâm mộ bóng đá tại khắp nơi trên thế giới sẽ cùng trông đợi những trận cầu đỉnh cao trong khuôn khổ giải ngoại Anh. Một trong những trận đấu được nhiều người hâm mộ mong đợi đó là cuộc đồng độ giữa Tottenham và Brentford. Trận đấu được dự kiến diễn ra vào 19h30 ngày 26 tháng 12 năm 2022 trên sân vận động GTEC Community, hai đội bóng được đánh giá là ngang tài ngang sức và sẽ có những màn cống hiến thỏa mong đợi của người xem. Tottenham đang góp mặt trong top 4 với chỉ 3 điểm, ít hơn đội đứng thứ hai là Man City với 29 điểm có được sau 15 lượt trận so với 32 điểm của Man City và chỉ hơn đội xếp sau là Man United 3 điểm. Cho dù vậy thì sẽ là hết sức miễn cưỡng nếu nói rằng Spurs đang thi đấu rất tốt theo thống kê, đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte chỉ ca khúc cải hoàn là 4 trong tổng số 9 lần xuất quân vừa qua, còn lại là hòa 1 và thua 4. Mặc dù chưa mất đi vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, nhưng những áp lực từ nhóm bám đuổi phía sau vẫn đang diễn ra theo một kịch bản căng thẳng. Tottenham chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn đánh mất lợi thế. Chỉ xét riêng ở ngoại hạng Anh thì Tottenham đã thắng 2, thua 3 ở 5 vòng gần đây tức là bình quân mỗi trận chỉ thu về là khoảng 1,2 điểm. Một hiệu suất rất đáng thất vọng. Ở vòng đấu gần nhất, Spurs cũng phải rất chật vật mới vượt qua được Leeds với tỷ số là 4-3. Với hành trang như vậy thì Tottenham dĩ nhiên sẽ bị nghi ngờ với mục tiêu đánh bại Brentford trận này. Mùa trước, Tottenham chỉ có một điểm khi làm khách của Brentford. Đó là trận đấu mà đội bóng áo trắng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp của đội chủ nhà. Kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ lặp lại đối với Tottenham ở trong ngày lễ tặng quà này. Tuy nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte cho thấy là họ vẫn rất đáng nhận được sự quan tâm của các cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới khi mà toàn đội vẫn giữ được một tinh thần không bao giờ chịu bỏ cuộc và không ngán bất cứ đối thủ nào. Do đó mà một chiến thắng là điều mà thầy trò ông Antonio Conte hơn ai hết là rất khao khát vào lúc này. Brentford đã thực sự có một khoảnh khắc mãn nhãn trước khi tiến đến giai đoạn dừng chân cho vòng chung kết World Cup 2022 vừa qua khi mà họ đã bất ngờ đánh bại nhà đương kim vô địch Manchester City ở ngay tại sân Etihad với tỷ số là 2-1. Một chiến thắng cũng đã giúp cho Brentford rất nhiều trong việc chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định trước đó. Hiện tại với 19 điểm có được sau 15 lượt trận, họ cũng đang có được một vị trí ở khu vực nửa trên hiện tại. Sự khó chịu của Brentford vẫn sẽ là một lời đe dọa đến với đối thủ sắp tới. Trước đó thì những chú ong thành London đã có màn thể hiện không mấy được lòng người hâm mộ khi họ liên tục để thua đậm với tỷ số 1 năm trước Newcastle và 0-4 trước Leeds. Thậm chí là với kết quả này, nhiều người hâm mộ đã cảm thấy lo lắng cho khả năng trụ hạng của đội bóng. Tuy nhiên thì chiến thắng giòn giã trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của Premier League, đó là Manchester City, đã khiến mọi người phải có một góc nhìn khác. Chiến thắng chấn động này đã làm giải tỏa tâm lý của người hâm mộ và cả đội bóng ngay trước thềm World Cup 2022. Nhìn chung, kết quả đến thời điểm hiện tại của Brentford tại mùa giải năm nay là có thể chấp nhận được. Sau 15 vòng đấu, những chú ông thành London đã giành được 19 điểm và họ đã leo lên vị trí nửa trên của bảng xếp hạng. Qua đó giữ được thành công cho mình vị trí an toàn. Bước đến vòng đấu tiếp theo, Brentford tự tin nắm giữ trong tay nhiều con át chủ bài. Trong số đó thì có nhiều cầu thủ có được thể lực sung mãn nhất khi không nằm trong danh sách tham dự World Cup 2022. Xét về tổng thể mà nói thì Tottenham có phần nhỉnh hơn khi so sánh với Brentford. Thậm chí là có người còn coi Tottenham là khắc tinh của Brentford. Nhưng Brentford họ vẫn là một tập thể mang sức đe dọa cao. Tuy nhiên thì Tottenham lại hoàn toàn có thể ra về với 3 điểm nếu như họ có được sự điềm tĩnh cần có. Về phong độ của Brentford Brentford luôn có thành tích không tốt mỗi khi so tài với Tottenham cho dù là ở sân nhà hay sân khách. Cụ thể là đội bóng thành Brentford không thắng cả 3 lần tiếp đón cũng như là làm khách của đối thủ này trước đó và nhận đến hai thất bại. Còn nhớ lượt trận về của giải ngoại hạng Anh năm 2022-2023, đội chủ sân Gtech Community cũng chỉ có được trận hòa là 0-0 với đại diện đến từ London. Hơn thế nữa, đây chính là thời điểm mà Brentford không có điểm rơi về mặt phong độ cùng với sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng bởi vì cơn bão chấn thương. Có 5 trên 6 vòng đấu gần đây, đội chủ sân Gtech Community đều không biết đến mùa chiến thắng. Bên cạnh đó thì có tới 5 trụ cột của Freiburg cũng không để ra dân ở trong trận đấu này bởi vì chấn thương đó là Christopher Azier, Sandon Baptisti, Pontus Johnson, Thomas Chakosa và Charlie Cody. Về phong độ của Tottenham, trái ngược với đội chủ nhà, Tottenham đang bay cao trong giai đoạn vừa qua. Có 2 trên 3 vòng đấu vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte đều bất bại và giành được cả hai chiến thắng. Trong đó có thắng lợi thuyết phục với tỷ số 3-2 ngay trên sân của Bournemouth. Vòng đấu trước thì Spurs cũng đã đánh bại Leeds United với tỷ số 4-3. Nhờ những kết quả ấn tượng đó, họ đã leo lên vị trí thứ tư bảng xếp hạng trên cửa hàng loạt ông lớn như là Manchester United, Liverpool hay là Chelsea. Hàng công của đội khách đang thể hiện một phong độ hủy diệt. Ba lần ra sân vừa qua, Tottenham đã nã vào lưới đối phương tổng cộng đến 9 bàn, bao gồm cả thắng lợi trong trận giao hữu trước Motherwell với tỷ số là 4-0. Không quá khi gọi Harry Kane là một nửa sức mạnh của Spurs, bởi vì số pha lập công mà cầu thủ này gây được ở tại Premier League từ đầu mùa đến giờ là 12 bàn, chiếm gần một nửa tổng số bàn thắng của cả toàn đội. Về lịch sử đối đầu, trong lịch sử thì Brentford và Tottenham đã có 3 lần chạm trán. Hơn nữa, trong cả 3 lần, các cầu thủ Tottenham đều không biết đến mùi thua cuộc. Cụ thể, họ đã có 2 chiến thắng và một trận hòa. Điều này góp phần giúp Tottenham tự tin hơn ở trận Derby London sắp tới. Những thông tin về lực lượng của hai đội Tuyển Brentford Các cầu thủ Goder, Azier, Baptiste, Hickey, Johnson, Strakopsa bị chấn thương tuyển Tottenham Sigisnon chấn thương Loris Romero nghỉ sau World Cup Về đội hình dự kiến của hai đội Brentford Các cầu thủ dự kiến Ria Zanka Pinok Mi Ruoslev Onjika Janen Jensen Henry Toney và Embimo Đội tuyển Tottenham các cầu thủ dự kiến Foster, Doherty, Sancher, Deer, Emerson, Hybert, Bissoma, Bentancur, Kulosevsky, Harry Kane và Son Heung-min. Những thông kê đáng chú ý của Brentford và Tottenham Có 2 trên 3 lần đối đầu gần nhất giữa đội có bàn trong hiệp 1 Tottenham đã thắng kèo châu Á ở 2 trên 3 trận gặp Brentford gần nhất 5 trận gần nhất của Brentford có bàn trong hiệp 1. 4 trên 5 trận gần nhất của Brentford có hơn 2 bàn được ghi. 7 trên 8 trận gần nhất của Tottenham có bàn trong hiệp 1. Soi kèo châu Á Ở thời điểm hiện tại thì đội bóng Tottenham hiện đang được đánh giá là đội bóng có được phong độ nhỉnh hơn đội bóng chủ nhà. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng có thể thấy được vô cùng rõ ràng là đội khách hiện tại đang quá lệ thuộc vào sức mạnh của cặp đôi Kane và Son. Nhưng Son Heung Min hiện nay lại đang vẫn còn vấn đề về sức khỏe cũng như là phong độ của anh cũng không hề tốt. Theo thống kê, ở tại 10 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường thì Tottenham đã thành công giành được 5 chiến thắng, cùng với đó là 4 trận thất bại và có một trận hòa. Còn về phía đội bóng chủ nhà, thời điểm hiện tại Brentford đang có một phong độ không cùng với đó là một thành tích có phần tương đối bất ổn. Nên ở trận đấu này, cho dù là đang được thi đấu ở sân nhà nhưng bầy ong lại khó có thể tạo nên sự bất ngờ. Theo thống kê, thành tích của họ thể hiện vô cùng bất ổn ở 10 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường khi họ chỉ mới giành được 2 chiến thắng, cùng với đó là 3 trận thua và 5 trận hòa. Ở thể thức kèo châu Á, dựa vào bằng tỷ lệ kèo hiện tại cùng với phong độ thi đấu của hai đội, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng đội khách giành được chiến thắng vẫn là cao hơn so với đối thủ bên kia chiến tuyến. Tỷ lệ kèo hiện tại là đội khách chấp 0,5 trái. Với kèo này, các chuyên gia nhận định rằng kèo chấp giữa Brentford và Tottenham sẽ có phần thắng nghiêng về cho đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte dẫn dắt. Các chuyên gia khuyên lựa chọn tối ưu là Tottenham. Soi kèo châu Âu Như đã phân tích ở trên thì việc đoàn quân của ông Antonio Conte có một trận đấu áp đảo hoặc tối thiểu là trên cơ so với đội chủ sân Gtech Community Stadium là việc hoàn toàn có thể. Được biết thì cả hai đội bóng cho tới thời điểm hiện tại họ đã có 3 trận đấu đối đầu với nhau và Tottenham đang là đội bóng đang có thành tích thi đấu nhỉnh hơn đối thủ. Ở trận này, cho dù có được lợi thế thi đấu sân nhà, thế nhưng Brentford lại không được đánh giá cao về khả năng chiến thắng. Lựa chọn tối ưu mà các chuyên gia đưa ra, Tottenham. Soi kèo tài xỉu Ở tại giải đấu ngoại hạng Anh năm nay, ta có thể thấy vô cùng rõ ràng là Tottenham đang sở hữu một hàng công thi đấu tương đối ổn định. Bên cạnh đó, hàng thủ của đội bóng này cũng thi đấu tương đối chặt chẽ. Cụ thể, trải qua 15 trận đấu tại giải đấu này, Tottenham đã ghi được tổng cộng là 31 bàn thắng. Bên cạnh đó thì hàng thủ của đội bóng này cũng đã vào lưới nhặt bóng 21 lần. Về phía đội chủ nhà, hàng công của họ thi đấu không mấy khả quan, bên cạnh đó là hàng thủ đội bóng này lại thi đấu cũng rất tệ. Cụ thể, ở 15 trận đấu, họ chỉ mới ghi được tổng cộng là 23 bàn thắng. Bên cạnh đó, hàng thủ của đội bóng này chỉ mới vào lưới nhặt bóng là 25 lần. Được biết, ở tại những trận đấu giữa hai đội luôn được diễn ra với một thế trận vô cùng chặt chẽ mỗi khi hai đội đối đầu với nhau. Điều này đã chứng minh vô cùng rõ ràng khi ở ba trận đấu gần đây, số bàn thắng cả hai đội ghi được đều không quá 3 bàn thắng. Soi kèo trận Brentford Tottenham với thể thức cược kèo tổng bàn thắng. Mức cược đang ở các nhà cái đưa ra trước giờ đấu là 2,5 trái. Theo thống kê, các trận đấu gần đây của cả hai đội đều có kết quả khó đoán cũng như việc nhà cái cập nhật kèo một cách liên tục một trận đấu có ít bàn thắng là điều hoàn toàn có thể. Theo các chuyên gia dự đoán, Brentford và Tottenham khả năng nổ xỉu sẽ cao hơn. Lựa chọn tối ưu nên chọn cửa xỉu. Soi kèo phạt góc Ở thể thức cực kèo phạt góc, các chuyên gia cho rằng khả năng nổ tài rất cao bởi vì cả hai bên đều sở hữu lối chơi cẩn thận, thăm dò đối thủ cũng như phòng ngự chặt chẽ. Các tình huống bóng bổng cũng ít được thực hiện Cùng với đó là sơ đồ chiến thuật tập trung vào trung lộ nên những tình huống phản góc sẽ ít xuất hiện hơn. Các chuyên gia khuyên chọn cửa tài. Dự đoán kèo thẻ vàng The Bees lẫn Spurs cũng không phải là những đội bóng sở hữu lối đa rắn. Chính vì thế mà viễn cảnh cho một trận đấu nhiều thẻ vàng là khó có thể xảy ra. Do đó, sau khi soi kèo trận Brentford Tottenham, các chuyên gia khuyên các bạn nên đặt cửa xỉu cho kèo này. Kèo thẻ đỏ Ở thể thức kèo thẻ đỏ Với lối chơi Hoàng Mỹ được phân tích ở trên Thì việc một trận đấu với những pha phạm lỗi thô bạo Sẽ khó xảy ra Tuy nhiên các chuyên gia nhận định rằng Sẽ không có thẻ đỏ nào xuất hiện trận này Nên chọn không thẻ Về kèo ném biên Như đã phân tích và soi kèo Dàn nhân sự cũng như đội hình của hai đội sở hữu lối chơi mạnh mẽ với những đường truyền dài và ngắn luân phiên. Nếu họ triển khai phong cách thi đấu này,